À, chào mừng anh em tiếp tục quay lại với kênh uh, kèo bóng cao tiếng nha Thì uh, hôm nay mình uh, tiếp tục nhận định cho anh em thêm một trận đấu ở giải Ngoại hạng Anh Đó chính là trận đấu giữa Aston Villa và Liverpool nha Trận đấu này được diễn ra vào ngày 27 tháng 12 Vào lúc 0 giờ 30 Và đây là đội hình dự kiến ra sân của hai đội này Thì Aston Villa sẽ ra sân với đội hình 4222 Và Liverpool sẽ ra sân với đội hình 433 thì ở ờ, đội hình ờ, của Liverpool này đặc biệt là Nunes thì vừa trải qua kỳ World Cup với ờ, đội tuyển Uruguay à, <clears throat> tương đối là thất bại anh em thì họ bị loại ngay từ vòng bảng Nunes cũng chẳng ghi được bàn thắng nào cả à, và Liverpool cũng vừa trải qua một trận thua trước uh, Man City với tỷ số 3-2 ở giải Liên đoàn Anh này anh em à, và hiện tại ở giải Ngoại hạng Anh ấy, thì Liverpool đang đứng ở vị trí thứ sáu với 22 điểm còn uh, Aston Villa thì đang đứng ở vị trí thứ 12 với uh, ờ, 18 điểm này và năm trận uh, ở ngoại hạng Anh gần nhất của Liverpool thì họ có uh, 3 chiến thắng và hai trận hòa còn với Aston Villa thì họ cũng tương tự có 3 chiến thắng và hai trận hòa à, còn về uh, lịch sử đối đầu của hai đội thì uh, mình thấy uh, hai đội này gặp nhau cái tỷ lệ bàn thắng từ ba bàn trở lên rất là cao nha anh em như thông số anh em đã thấy nè 8 trên 10 trận gần nhất thì à, đều trên 3 bàn thắng đều có 3 bàn thắng trở lên à, <clears throat> và điển hình như là cái trận đấu gần nhất lần gặp à, gần nhất của hai đội thì à, Liverpool cũng giành chiến thắng với tỷ số là 2-1 này thì uh, giờ thì mình sẽ cho anh em xem cái tỷ lệ kèo nha uh, và cái tỷ lệ kèo hiện tại là chủ nhà Aston Villa đang được chấp với mức chấp là 0.75 và mức tài xỉu của trận đấu này là ba à, về cái mức chấp này mình thấy uh, khá là hợp lý nha anh em à, vì thường ấy Liverpool chấp ở cái mức chấp là 0.75 thì họ đều giành uh, chiến thắng cũng như là thắng kèo à, vì vậy mình dự đoán trận đấu này có tỷ số là 2-1 hoặc là 3-1 nghiêng về phía Liverpool nha anh em nếu mà anh em nằm Liverpool với thắng với tỷ số 2-1 thì anh em vẫn ăn được nửa mâm này còn 3-1 thì anh em ăn đủ nha à, Và cũng như những video lần trước thì mình à, khuyên anh em nên tự lấy trang để chơi để không bị mất like hoặc là mất phí qua tay người à, thầu nhận kèo của anh em ấy thì anh em nào mà chưa có trang chơi hoặc là muốn vào nhóm chơi cùng với anh em mình thì cứ à, mạnh dạng liên hệ cho mình à, mình sẽ hướng dẫn cho anh em tự lấy trang chơi nha mà nếu mà anh em vào nhóm kèo bóng cao tiếng của mình ấy thì anh em sẽ nhận được những cái mã kèo chuẩn cũng như là những mã kèo gung à, trực tiếp khi mà bóng lăn sẽ giúp cho anh em dễ hấp hơn rất là nhiều à, và mình cũng xin kết thúc cái video nhận định của mình tại đây nha thì anh em nào trùng máu thì cứ vào à, mình cũng ờ, xin kết thúc video tại đây nha anh em anh em xem xong video thì hãy để lại cho mình một like một lượt bình luận và một lượt đăng ký theo dõi kênh nha cảm ơn anh em rất nhiều